bốn dự ngôn lớn của phương Đông năm 2022 Âm dương đảo lộn, quy luật vạn vật bị phá vỡ Người cổ xưa có cách tính năm lục thập hoa giáp Cũng chính là từ giáp tý, ất sửu bính dần Dùng thứ tự của thiên can địa chi xếp tới quý hợi Sau đó lại tuần hoàn lại Trong lục thập hoa giáp, canh tý là một năm đại hung và năm 2020 rơi vào năm canh tí, còn năm 2021 là năm tân sửu và năm 2022 là năm nhâm dần. Nhâm dần là một năm như thế nào? Trong bài viết sẽ tìm hiểu về cách nhìn của người phương Đông xưa về năm nhâm dần. Quẻ dịch năm 2022 Quẻ dịch năm đã được nhà lý học, nhà dịch học nhà số học và thi nhân nổi tiếng Thiệu Ung của thời Bắc Tống đề cập tới trong tác phẩm Hoàng cực kinh thế. Ông đã nói tới việc dùng phương pháp kinh dịch để suy ra các quẻ tượng của từng khoảng thời gian, rồi tính vận số trong năm. Quẻ dịch năm 2020 là quẻ địa hỏa minh di. Giải quẻ là hung, ý nghĩa là mặt trời đi vào đất, ánh sáng bị tổn hại, tiền đồ không rõ ràng, hoàn cảnh khó khăn nên cần ẩn giấu điểm mạnh không lộ ra ngoài. Tình hình thực tế đúng là như vậy. Quẻ dịch năm 2021 là sơn hỏa bí quái, giải quẻ là tiểu hung, ý nghĩa là bề mặt thấy đẹp và hoa lệ, nhưng trong ngoài khác nhau, bên trong trống rỗng và tình hình đối ứng của năm 2021 vừa qua, mặc dù chúng ta cũng đã dần vượt qua Tuy nhiên các ngành nghề vẫn phải chịu những ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Rất nhiều người phàn nàn về cuộc sống như lương bị cắt giảm, lợi nhuận giảm thấp, tình hình kinh doanh xấu đi. Khi đó chúng ta cần ổn định và vững vàng, bổ sung thực lực, không tham nhiều, làm tốt nhất có thể. Còn hiện tại chúng ta quan tâm nhất là năm 2022. Quái dịch năm 2022 là thủy hỏa ký tế, Ý nghĩa quẻ thủy hỏa ký tế là phía trên là quẻ khảm, đại biểu cho thủy, phía dưới là quẻ ly, đại biểu cho hỏa. Thủy ở trên, hỏa ở dưới, thủy ác hỏa, cứu hỏa là việc lớn đã thành công. Ký trong thủy hỏa ký tế ý nghĩa là đã tế là cũng đã thành, ký tế là sự việc đã thành công. Nhưng thịnh cực sẽ suy, nếu không thận trọng cuối cùng sẽ xảy ra biến cố. Mỗi quẻ trong kinh dịch đều do sáu vạch hợp nên. Mỗi vạch gọi là nét hào. Mỗi hào có một đường ngang dài là đại biểu cho dương hoặc hai đường ngang đứt đoạn đại biểu cho âm. Đối với giải thích cho mỗi hào, chúng ta gọi là hào từ, cũng chính là xu hướng và quá trình thay đổi của vận thế. Vậy sáu hào của thủy hỏa ký tế là dùng thủy nước để mô tả một sự việc. Bắt đầu từ hào thứ nhất nói rằng khi qua sông nước leo tới eo làm ướt mông. Đến hào từ của hào thứ sáu là nhu kỳ thủ lệ, ý nghĩa là nước đã lên tới đầu. Có ý là chết đuối nên mới nói là lệ. Lời giải này cũng có điểm tương đồng với cuốn dự ngôn Chẩm Trung Ký của Khổng Tử một quyển chẩm trung ký khác, giấc mộng kê vàng. Cuốn Khổng Thánh chẩm trung ký hay còn gọi là chẩm trung ký là tác phẩm do khổng tử viết. Tương truyền, trong gối của khổng tử đã phát hiện ra một cuốn sách bao gồm những câu hỏi của đệ tử và câu trả lời của khổng tử. Nhưng niên đại chính xác của cuốn sách thì không rõ. Các phiên bản đầu tiên được thấy hiện nay bao gồm phiên bản trong thời kỳ của vua Quang Tự đồng trị. Tuy nhiên, còn có một chẩm trung ký nữa hoàn toàn khác với chẩm trung ký của khổng tử. Nó còn được gọi là Hoàng Lương Ký, là một tác phẩm truyền kỳ của nhà văn Thẩm Ký Tế thời nhà Đường. Cuốn chẩm trung ký này không phải là cuốn sách dự ngôn, trong nó có một câu chuyện thú vị khiến mọi người phải suy nghĩ sâu sắc. Trong những năm khai nguyên triều đường, có một đạo sĩ tên là Lã Ông. Ông là một cao nhân đắc đạo, biết rất nhiều tiên thuật. Một lần ông chu du đi qua thành Hàm đăng Trên đường nghỉ lại ở một quán trọ, khi đó có một cậu thiếu niên qua đường tên là Lưu Sinh, mặc quần áo vải thô, chuẩn bị đi làm đồng. Lúc đó cũng đang dừng chân ở quán trọ, ngồi cùng bàn với Lã Ông. Họ trò chuyện cùng nhau, càng nói càng thấy tâm đầu ý hợp Lưu sinh nói với lã ông rằng mình vốn là một thư sinh muốn vào kinh thi cử, hy vọng có thể lập nên công danh, vào triều làm quan, giúp gia tộc hương thịnh, giàu có hơn. Nhưng anh không thành công, chỉ có thể làm trồng trọt nơi đồng ruộng. Nói xong, tâm tình của Lưu Sinh lại càng buồn, chỉ muốn ngủ một lát. Vừa hay, chú quán trọ cũng đã đốt lửa chuẩn bị dùng hoàng lương, kê vàng nấu cơm. Lã ông thấy vậy bèn tặng Thư Sinh một cái gối và dặn cái gối này có thể biến giấc mơ của anh ta thành sự thật. Vậy là lưu Sinh nghiêng đầu nằm lên chiếc gối, chợt nhìn thấy một lỗ bên gối ngày càng to ra, ánh sáng cũng ngày càng rõ hơn. Vậy là anh nhấc người dậy, bước vào cái lỗ, lúc đó mới phát hiện bản thân anh ta đã về tới nhà tử lúc nào. Vài tháng sau, Lưu Sinh lấy một cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có. Gia cảnh của họ ngày một khấm khá, quần áo và ngựa ngày một sang trọng. Năm sau anh Đỗ Tiến Sĩ được vào triều làm quan. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Thư Sinh liên tục thăng quan. Nhưng sau này bị tể tướng đương triều ghen ghét. Tể tướng cố ý lan truyền những lời đồn đại để hãm hại Lưu Sinh. Hoàng thượng đã hạ lệnh bắt giam anh vào nhà ngục, cuối cùng anh bị lưu đày tới vùng biên giới. Vài năm sau, Hoàng thượng mới minh oan cho anh quay lại về triều làm quan. Những năm cuối đời, Lưu sinh con cháu đầy đàn, tận hưởng vinh hoa phú quý, nhưng sức khỏe ngày càng kém và cuối cùng chết già tại nhà. Khi ngừng thở thì Lưu Sinh cũng tỉnh dậy, anh bỗng phát hiện mình vẫn ở trong quán trọ lã ông vẫn đang ngồi bên cạnh anh mà món cơm hoàng lương của quán vẫn chưa nấu chín lã ông nói với lưu sinh những huy hoàng trải qua trong đời cũng chỉ là như thế thôi lưu sinh nghe xong hoàn toàn tỉnh ngộ rồi bái tạ rời đi điển cố giấc mộng kê vàng cũng chính là từ đây mà xuất hiện đó chính là câu chuyện được ghi lại trong Chẩm Trung Ký của nhà văn thời nhà đường Thẩm Ký Tế viết. Tương truyền, trước khi Lã Động Tân tu đạo, cũng sau khi có giấc mộng hoàng lương như thế, đã bước vào tu đạo. Sách Dưỡng Ngôn, Khổng Thánh Chẩm Trung Ký của Khổng Tử Toàn bộ cuốn sách lấy một giáp tí 60 năm là một chuỗi, phân thành thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên – và tiến hành dự đoán về thiên nhiên và các sự kiện thời sự hàng năm. Chúng ta hãy xem Khổng Thánh Chẩm Trung Ký mô tả về năm nhâm dần. Nhâm dần là năm tốt lành, lúa thốt toàn bội thu, bốn mùa đều ôn hòa, dâu tươi tốt, tầm nhiều tơ, khắp nơi đều chín mùi, lục súc, gặp phải nạn, nhân dân tuy giàu vui, chỉ lo hổ xuống núi ở đây có thể giải thích là năm nhâm dần sẽ có bốn mùa hài hòa, lúa thốc ngũ cốc thu hoạch bội thu, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. So với hai năm trước 2020 và 2021, tình hình ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, điều cần chú ý là lục súc dễ bị gặp nạn. Những người trong ngành nuôi trồng cần đặc biệt chú ý. Lục súc ở đây chỉ heo, chó, trâu, gà ngỗng chỉ chung về những vật nuôi do người dân lao động chăn nuôi. Trước đây ở nông thôn, người ta treo câu đối, thường treo câu lục súc thịnh vượng ở quanh chuồng heo, chuồng gà, với ý nghĩa là các loại gia súc, gia cầm sinh sôi, nảy nở. Còn câu cuối, mọi người dù hạnh phúc, chỉ là hổ xuống núi, có ý nghĩa gì? năm 2022 là năm nhâm dần, cũng là năm con hổ. Trong lục thập hoa giáp có năm con hổ là bính dần, mậu dần, canh dần, nhâm dần, giáp dần. Địa chi dần đều thuộc về mộc, thiên can giáp thuộc về mộc, bính thuộc về hỏa, mậu thuộc thổ, canh thuộc kim, nhâm thuộc thủy. Vì vậy giáp dần thuộc về mộc hổ, bính dần thuộc về hỏa hổ, mậu dần thuộc thổ hổ, canh dần thuộc kim hổ và nhâm dần thuộc thủy hổ. Vì vậy năm 2022 là năm thủy hổ. Chúng ta đều biết hổ cư ngụ nơi rừng sâu núi thẳm, thông thường nó sẽ không xuống núi. Trừ phi trên núi không còn lương thực nó mới xuống núi, nên hổ hạ sơn thường là chỉ khi hổ quá đói phải xuống núi tìm thức ăn, có thể ăn người. Còn hổ trên núi thường không cắn người. Vì vậy, hổ hạ sơn là điềm báo về việc không tốt. Ví dụ năm bính dần thuộc hỏa hổ, bính dần hổ xuống núi là dễ xảy ra hạn hán. Năm nhâm dần là thủy hổ, thủy hổ hạ sơn là dự báo mưa sẽ rất nhiều, mưa nhiều cũng tương tự với dễ cắn người. Có câu nói thủy hỏa vô tình, chỉ có nước ở hồ chứa mới có thể dùng cho con người, nếu không nó sẽ thành lũ lụt hỏa cũng vậy, chỉ có thể dùng ở bếp để làm cơm, vậy nên nhâm dần hổ hạ sơn dễ xảy ra lũ lụt và các sự kiện liên quan tới nước, cần đề phòng thủy hổ xuống núi lũ lụt tràn lan. Tương tự hổ xuống núi có thể xảy ra gió bão to, xưa có câu mây từ rồng, gió từ hổ, dần là dương mộc, mộc mạnh tức sinh phong, vì thế nhâm dần hổ hạ sơn vừa có gió vừa có thủy Điều xấu là phải chú ý tới lũ lụt, điều tốt là cây trồng phát triển nhưng cũng cần đề phòng gió to làm đổ rạp cây. Địa mẫu kinh Hoàng lịch là âm lịch, trong đó thường có hình minh họa con trâu và địa mẫu kinh cũng còn gọi là hoàng đế địa mẫu kinh. Bài thơ tiên tri này được sắp xếp theo chu kỳ của lục thập hoa giáp mỗi năm ứng với một bài thơ, một quẻ bói chủ yếu dự đoán sản lượng mùa vụ trong năm. Cũng có thể nói về thời vận của năm, ví dụ như địa mẫu kinh dự đoán về năm canh tí 2020 là Thái tuế canh tí niên, nhân dân đa bạo tốt, xuân hạ thủy im lưu, cao điện do cập bán, diễn nghĩa năm canh tí thái tuế, nhiều người bị đột tử, xuân hạ nước ngập tràn, ruộng cao còn một nửa. Đây là dự báo vô cùng chuẩn xác. Vậy, với năm nhâm dần 2022, địa mẫu kinh dự đoán ra sao? Thơ viết Cao đê tận đắc phong, cao thấp đều được mùa. Xuân hạ thừa cam nhuận, xuân hạ được ngọt bùi. Xuân đông xứ xứ thông thu đông nơi nơi thông. Tàm tan thuộc ngô địa, vô tầm chính đất ngô cốc mạch ít gian đông, ngũ cốc nhiều gian đông. Tan diệp bất kham quý, lá dâu không đắt lắm. Tàm ti khước bán phong, tơ tầm được một nửa. Cánh kháng tam thu lý, xem ba tháng mùa thu, hòa đạo tuệ trọng trọng, bông lúa đều trưởng nặng. Nhân dân tuy phú lạc, nhân dân tuy giàu vui, lục súc tận tao hung, gia súc gặp hung hiểm. Quẻ viết, hổ thủ trị tuế đầu, vào dịp đầu năm hổ, tại sử hảo điền miêu, nơi nơi lúa tốt tươi, tan chá dịp hạ quý, lá dâu không đắt lắm, tạm nương miễn ưu sầu, nuôi tầm khỏi ưu sầu. Hòa đạo đa thành thật, lúa đơm bông nhiều hạt. Canh phu bất dụng ưu, nông phu chẳng lo buồn. Ý nghĩa nguyên bản ở đây rất rõ ràng, đại ý có thể giải thích là nhâm dần là một năm không tệ. Ở câu thơ đồ đề cập cao đê tận đắc phong, cốc mạch ít giang đông và hòa đạo tuệ trọng trọng có thể thấy là một năm bội thu. Nhưng câu tàm ti khước bán phong ý nghĩa là chỉ có thu hoạch tơ tầm là kém còn cô cuối là lục súc tận tao hung, tiết lộ một cách ẩn ý về thông tin không tốt. Chúng ta có thể lý giải là trong năm 2022 sẽ xuất hiện bệnh truyền nhiễm trong động vật và có thể ở loại mà con người hay ăn. Qua so sánh hai cuốn sách khác nhau, Chẩm Trung Ký và Địa Mẫu Kinh, có thể thấy đều có mô tả hoàn toàn giống nhau về năm 2022 thậm chí câu Nhân dân tuy phú lạc được viết trong hai cuốn sách đều giống y nhau. Thôi bối đồ Thôi bối đồ là cuốn sách tiên tri nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại, được biên soạn bởi hai nhà đại tiên tri thời nhà đường là Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cang. Cuốn sách đã tiên tri vô cùng chuẩn xác nhiều sự kiện lớn cùng những thay đổi triều đại xảy ra tại Trung Quốc từ triều đường. Tuy nhiên, tới cận đại có nhiều quẻ tượng con người xem không hiểu. Do thứ tự sắp xếp của nửa phần quẻ tượng cuối dường như có người cố ý làm đảo loạn và cũng có khá nhiều phiên bản giả được lưu truyền. Ở đây chúng ta sẽ dùng phương thức đơn giản để lựa chọn giải mã. Dựa theo năm can chi với năm nhâm dần 2022, chúng ta sẽ chọn quẻ bói số 39 để xem tiên tri về các sự kiện có thể xảy ra trong năm 2022. Có thể có người cho rằng quẻ số 50 trong Thôi Bối Đồ mới là tiên tri về năm 2022. Vấn đề liên quan tới quẻ 39 hay quẻ 50 này có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng ở đây chúng ta sẽ giải mã quẻ số 39. Thôi Bối Đồ có tất cả 60 quẻ, mỗi quẻ lấy can chi làm số hiệu, mỗi tiên tri viết trong đó đều rất khó hiểu và cần giải mã mới có thể hiểu được mỗi hình đều dùng quẻ tượng kinh dịch để biểu thị, còn dùng sấm, tụng và một hình ảnh để thể hiện sự việc sẽ xảy ra trong thời gian đó. Trước hết, nhìn vào hình ảnh trong quẻ này là một con chim đứng trên đỉnh cao nhất ngọn núi và hướng về phía mặt trời, còn mặt trời ở vị trí rất thấp. Bức hình này có đặc điểm là mặt trời và núi kết nối với nhau. Điều này cho thấy chim, núi, mặt trời hòa vào làm một thể với nhau, lấy núi làm trung tâm rất có ngụ ý. Tiếp theo, chúng ta hãy tìm hiểu về câu sấm của quẻ 39 này. Sấm viết, điểu vô túc, sơn hữu nguyệt, hút xuất thăng, nhân đô khóc, tạm dịch, chim không chân, núi có trăng, mặt trời lên, người đều khóc. Chúng ta biết khi chim bay, chân chúng sẽ thu lại, vậy nên từ bề mặt chữ giải thích điểm vô túc thể hiện trạng thái chim đang bay lượn. Sơn hữu nguyệt là chỉ buổi đêm nếu như so sánh với bức hình, chúng ta sẽ thấy bức hình và mô tả trong câu sấm không giống nhau. Trong hình, chim có chân, núi có mặt trời. Trong khi đó câu sấm nói chim không có chân và núi có mặt trăng, nghĩa là không có mặt trời. Một điểm nữa là hầu hết các loài chim đều không bay vào buổi đêm, trừ diệt đen và dạ oanh, cú và chim di cư mới bay đêm. Vậy nếu chim thông thường bay vào đêm, ẩn ý là không có sự khác biệt giữa ngày và đêm hai câu cuối của câu sấm hút xuất thăng nhân đô khốc. Chữ hút ánh mặt trời tách ra là hai chữ số 9 và nhật và câu sấm sẽ thành cửu nhật xuất thăng. Chữ hút này rất phù hợp với hình ảnh bởi bức hình trông như một chữ hút hoàn chỉnh. Vì vậy hút hoặc cửu nhật xuất thăng có thể được giải thích là chủ đề chính của quẻ 39 trong Thôi Bối đồ Theo Sơn Hải Kinh và mô tả trong các sách cổ, vào thời viễn cổ, trái đất từng bị hạn hán nghiêm trọng. Đế Tuấn và Hy Hòa sinh ra 10 người con trai đều là mặt trời. Họ có đặc trưng của cả con người và thần, vừa là hóa thân của quả vàng có ba chân và chim thần mặt trời. Nó còn được gọi là quả vàng ba chân. Chúng sống ở ngoài biển phương Đông, trong nước biển có một loài cây gọi là phù tang. Mười mặt trời ngủ dưới nhánh cây thay phiên nhau chạy ra ngoài và từ trên bầu trời chiếu sáng xuống trái đất. Nhưng cũng có lúc tất cả họ cùng nhau xuất hiện – mang tới tai họa cho nhân loại. Vì để cứu nhân loại, hộ nghệ đã dương cung bắn chín mặt trời, cuối cùng trên trời chỉ còn lại một mặt trời. Năm 2021, di chỉ văn hóa Tam Tinh Đôi ở tỉnh Tứ Xuyên đã khai quật được rất nhiều văn vật kỳ lạ gây chấn động thế giới. Trong đó có tạo hình của cây thần bằng đồng, chính là cây phù tang được mô tả trong Sơn Hải Kinh – Điều này khiến cho câu chuyện thần thoại cổ xưa càng trở nên chân thực là một cú hích và thách thức rất lớn đối với vô thần luận. Vì vậy, cửu nhật thăng đại biểu cho quy luật trời đất nuôi dưỡng vạn vật cần phá vỡ. Mười mặt trời ở trên cao thì khắp mặt đất sẽ trở nên khô cằn. Hoàn cảnh sinh tồn của con người sẽ bị phá hoại và người đều khóc là việc đương nhiên. Câu này cũng giải thích cho hai câu sấm đầu về ngụ ý ngày và đêm không phân biệt cách giải thích khác cho câu hút xuất thân, nhân đô khóc mặt trời xuất hiện, người dân khóc là thể hiện cho hiện tượng rối loạn điên đảo. Tiếp theo với các câu tụng của quẻ 39 viết rằng Thập nhị nguyệt trung khí bất hòa, Nam Sơn hữu tước Bắc Sơn la, Nhất triêu thính đắc, kim kê khiếu, Đại hải trầm trầm nhật dĩ qua. Tạm dịch 12 tháng trung khí không điều hòa, núi Nam có chim tước, núi Bắc chăn lưới, một sớm nghe được gà vàng gáy, biển khơi trầm lắng mặt trời qua. Diễn giải chi tiết là trung khí bất hòa sinh ra vấn đề ngày đêm hỗn loạn, tiết khí loạn thể hiện rằng rất nhiều việc sẽ đi theo hướng ngược lại lộn xộn. Nhất triêu thính đắc, kim kê khiếu, đại hải trầm trầm nhật dĩ qua. Có thể lý giải rằng gà gáy vốn là báo hiệu cho mặt trời lên, trời sáng, nhưng lại xuất hiện cảnh tượng u tối mặt trời lặn, ngụ ý rằng tự nhiên và sinh vật đều bất thường. Có thể thấy, từ sấm tới cô tụng đều cho thấy tất cả sự vật không theo logic. Có nói thành không, không nói thành có, mặt trời nói thành mặt trăng, mặt trời xuất hiện có người khóc, nam tước bắt võng, khi mặt trời xuống gà sẽ gáy, đều thể hiện hiện tượng âm dương điên đảo, âm dương không có trật tự, vì thế sẽ xuất hiện trung khí bất hòa. Nguyên nhân của tất cả điều này là cửu nhật sơ thăng. Có một lý giải rất thú vị rằng quẻ tượng 39 của Thôi Bối Đồ còn có tính tổ hợp rất rõ. Dù là hình ảnh, sấm hay tụng đều nói về ba loại sự vật. Thứ nhất là chim, tước, gà, chúng đại biểu cho sinh vật. Thứ hai là núi, núi Nam, núi Bắc, chúng đại biểu cho mặt đất thứ ba là mặt trời đại biểu cho sự nắm giữ của trời và vạn vật. Trong phong thủy, thiên địa nhân thường được dùng để mô tả quan hệ giữa vũ trụ lớn và nhỏ. Còn trong bức hình của quẻ tượng, mặt trời ở vị trí thấp nhất, núi ở giữa, còn chim ở vị trí cao nhất. Điều này cũng ngụ ý là quan hệ thiên địa nhân đã bị đảo lộn, âm dương đảo ngược, xem ra sẽ có việc lớn xảy ra. Dù sao, mục đích của dự ngôn không phải để hù dọa, mà nó có tác dụng cảnh tỉnh, từ đó mô tả nên tương lai. Rất nhiều người nói rằng hiện tại chúng ta đang sống trong thời kỳ quá độ chuyển từ thời đại tâm tối sang thời đại hoàng kim. Thời kỳ quá độ này thực ra là thời kỳ nhân loại thức tỉnh. Giải thích mới nhất về dự ngôn Maya cho rằng năm 2022 là năm cuối cùng trong 10 năm khảo sát thế giới – rốt cuộc nhân loại sẽ tiếp tục sinh tồn hay hủy diệt chính là ở năm 2022 quan trọng này. Thực ra, giống với khái niệm thời kỳ quá độ thế này, rất nhiều tiên tri đã từng nói tới. Vì vậy, dù cho thế giới có biến động thế nào, chúng ta cần giữ vững đạo đức. Đúng như tiên tri của người Hopi đã nói rằng chúng ta sống trong một thời đại u ám nhất và cũng sống trong thời đại vinh diệu nhất